Bây giờ chúng ta quan tâm đến cái việc mà sản xuất điện năng. Điện năng rất quan trọng, vậy người ta sản xuất. Và hồi đầu tiên mà người ta nghĩ ra sản xuất điện thì đó là người ta muốn dùng chuyển hóa năng lượng từ nhiệt ra thành điện. Và muốn chuyển hóa thì nó qua cơ cấu trung gian như sau. Ta nhìn đây cơ cấu ở đây thì giả sử như đây là một cái cơ cấu là cái ngọn lửa đốt này có thể bằng ga hoặc có thể là bằng than bột chẳng hạn. Thì ở đây là một chu trình khép kín. Nước được dẫn vào ống bên này và được lửa ở đây đốt và được cung cấp lên một cái nhiệt năng rất cao và nó chuyển thành hóa thành hơi. Và hơi ở đây là hơi dưới áp suất cao sẽ được thổi vào một cái buồng này, buồng này chứa túc pin Túc pin thì thực ra nó gồm có những hệ thống gồm những cánh quạt giống như cái cánh trong chóng ấy. Và khi hơi ở áp suất cao thổi vào đây thì ờ, nó sẽ làm quay cái túc pin này. Quay túc pin này thì nó kéo theo một cái máy phát điện ở bên ngoài này quay và đồng thời phát ra điện và có thể truyền điện năng hòa lưới quốc gia vân vân. Nước sau khi đi qua đây thì mất năng lượng và về nguyên tắc có thể được ngưng tụ vào phía dưới này và có thể tạo thành một chu trình khép kín như trên. Và sau đây các con cùng quan sát. Đây, nước ở đây có thể được đẩy lên bằng bơm. Bơm lên đây được lửa đốt cháy, cung cấp năng lượng. Lên trên này nhiệt lượng nhiều thì tổ chức hóa hơi Hơi ở dưới này trên này là hơi bão hòa Áp suất cao Thổi vào đây làm túc pin quay Túc pin quay phát ra điện hòa lưới quốc gia Nước hồi ở đây được thu vào Ở đây chúng ta phải có thêm một hệ thống nước bơm tiếp theo Để làm lạnh cái phía dưới này để ngưng tụ nước phía dưới Để đảm bảo nước đối lưu liên tục Dưới này áp suất thấp, trên này áp suất cao thổi xuống Đó Hơi thổi vào làm túc pin quay Các con nhìn thấy rõ chưa? Đây, và làm cái rotor này quay của máy phát điện quay. Máy phát điện quay thì đây phát ra điện trên này. Thì đây chính là một mô hình chính của một cái máy ờ, của một cái nhà máy nhiệt điện của một cái trạm nhiệt điện. Và sau này tiên tiến hơn, sau năm 45, 55, 65 trở đi thì người ta tìm ra một nguồn năng lượng khác là năng lượng hạt nhân. Về nguyên tắc năng lượng hạt nhân đấy thì người ta cũng lấy cái năng lượng của nó ra dưới dạng năng lượng nhiệt. Và năng lượng nhiệt thì cuối cùng cũng lại làm cho nước hóa hơi rồi làm quay tức là mô hình hệt như thế này. Nhưng chỉ khác cái là dùng năng lượng hạt nhân chứ không dùng lò than hoặc không dùng ga. Không ga. Đây là cái nhà máy nhiệt điện thì là cái khởi nguồn ban đầu tiên, một trong những thiết bị rất là sơ khai để phát ra điện năng cho chúng ta dùng. Đặc biệt là thời Pháp chúng ta cũng đã bắt đầu xây dựng những nhà máy nhiệt điện đầu tiên. Pháp mang sang chế độ bảo hộ của Pháp đấy. Và sau này chúng ta mới xây dựng được những nhà máy thủy điện đầu tiên và lớn đầu tiên của Việt Nam mình và đặc biệt nó ở miền Bắc, đó là nhà máy thủy điện Hòa Bình. Nhà máy nhiệt điện thì à, đến nay thì công nghệ này được xếp vào công nghệ tương đối lạc hậu bởi vì nó phát thải ra một lượng bụi lớn và đồng thời nó phát thải ra cái uh, dioxide carbon cũng như là monoxide carbon. Monoxide carbon thì rất độc. Và cái việc mà khí thải thì cũng là một cái việc đau đầu với mỗi quốc gia. Ngoài ra cái việc thải mà của nếu ta dùng than, than thì nó rẻ hơn so với việc dùng ga hoặc là dùng dầu hoặc dùng xăng. Nên các nước thì thông thường là dùng than than thì cái phần thải ra của xỉ than cũng là cái việc đau đầu một số có, trong cái nhà trong ninh thuận chẳng hạn bình thuận chẳng hạn thì cái việc mà nhà nước mình đồng ý cho cái việc mà đổ xỉ than ra biển thì cũng gây nên cái việc mà các tổ chức hòa bình trên thế giới người ta phản đối bởi vì khi đổ xỉ than xuống đó thì sẽ phá hủy cái hệ sinh thái ở dưới ven bờ biển đặc biệt là san hô sẽ bị lấp kín và nó sẽ chết nó làm thay đổi môi trường Đó, các con cùng xem kỹ cái mô hình nhà máy nhiệt điện. Các con đã rõ về cái chu trình này chưa? Rồi, chúng ta cùng nhau thảo luận lại một chút về phần này. Các con hãy cho thầy biết năng lượng đã được chuyển hóa từ dạng nào sang dạng nào từ lò đốt than đi qua nồi hơi trong tua bin rồi cuối cùng là máy phát điện. Cùng quan sát lại nhé. Thì rõ ràng là năng lượng đầu tiên là lò than này thì cung cấp năng lượng dưới dạng là gì đấy con? Hóa năng thành nhiệt. Nhiệt năng. Nhiệt năng thì làm nước này nóng lên, truyền nhiệt sang bên này, rồi hóa thành hơi. Hơi ở đây thì chuyển thành cơ năng. Cơ năng ở đây thì làm quay túc pin tức là lại chuyển thành cơ năng tiếp. Cơ năng này rồi cuối cùng được chuyển hóa thành điện năng qua cái máy phát này rồi truyền ra. Ok. Và bây giờ chúng ta sẽ tóm tắt lại vài ý trong trường hợp này. Với lò đốt than thì hóa năng được chuyển hóa thành nhiệt năng. Ok không nhỉ? Rồi, về nồi hơi thì đã chuyển hóa thành nhiệt năng thành cơ năng. Túc pin thì chuyển hóa từ cơ năng thành động năng quay của túc pin, Động năng quay của túc pin Và cuối cùng máy phát điện thì chuyển hóa từ cơ năng mà túc pin truyền cho nó để chuyển thành điện năng. Và tất nhiên trong tất cả những quá trình này thì có một phần mất mát hao phí nhiệt lượng ra môi trường xung quanh do ma sát hoặc là do truyền nhiệt vân vân chúng ta bỏ qua không tính đến ở chỗ này Kết luận là ở đây ta tóm tắt lại là trong nhà máy nhiệt điện thì nhiệt năng đã được chuyển hóa thành cơ năng rồi cơ năng được chuyển hóa thành điện năng thông qua ba nấc này, tóm tắt lại. Nhiệt điện thì nhiệt năng chuyển hóa thành cơ năng rồi cuối cùng chuyển hóa thành điện năng, chuyển hóa thành điện năng. Sau đó thì cái việc mà xây một nhà máy thủy điện sẽ tốn tiền hơn. Và đầu tiên thì người ta nghĩ rằng nhà máy thủy điện thì sẽ hạn chế về cái việc mà phát thải khí nhà kính cũng như là cái phần mà thải của than hoặc là bụi. Nhưng tuy nhiên sau này thì các nhà môi trường học thì đánh giá rằng việc làm thủy điện này cũng ảnh hưởng rất lớn đến môi trường và hệ sinh thái. Và cụ thể là chúng ta phải nhấn chìm rất nhiều khu vực để làm nên cái hồ chứa. Nhưng tuy nhiên bỏ qua những yếu tố đó chúng ta cùng quan tâm đến mặt tích cực của nó đó là nó sẽ đảm bảo cho chúng ta đã được sống cuộc sống hiện nay. Và tất nhiên ờ, đôi khi có cái này chúng ta phải hy sinh một số thứ khác. Về mặt thủy điện thì về nguyên tắc nó như thế này, gồm có các tu Đây là một tổ máy, đây là một máy phát điện. Và với một nhà máy phát điện, ờ, nhà máy như Thủy điện Hòa Bình thì người ta có rất nhiều cái tu công suất lớn như thế này. Rất nhiều bình công suất lớn như thế này. Về mô hình của nó thì ta hình dung như thế này. Có một dòng sông thì người ta tiến hành xây một cái đập xây một cái đập đập rất cao xây một cái đập rất cao thì nước ở trong đập này thậm chí có thể lên đến hơn trăm mét đặc biệt những đập lớn trên thế giới có thể lên đến hơn 100 mét còn bình thường đập Việt Nam cỡ nhỏ thì có thể vài chục mét mục đích của người ta chính là xây đập càng cao càng tốt bởi vì thế năng của nước ở trên này khi chảy qua dưới này thì được chuyển thành động năng động năng làm quay túc bin quay túc bin rồi chảy ra ngoài xuống hạ lưu và khi quay túc bin thì máy phát điện này sẽ phát ra điện Nghe thì rất đơn giản nhưng mà các con có thể về xem YouTube, xem những cái nhà máy thủy điện khổng lồ và người ta các chuyên gia người ta phải làm những động tác vô cùng phức tạp chứ không phải đơn giản như chúng ta nghĩ là be đập lại rồi lấy nước rồi làm ra thế đâu. Nếu làm thế mà ừ, thủy điện nhỏ thì được còn to rất nguy hiểm. Đây. Khi chúng ta mở cái cửa xả ra thì nước sẽ chảy qua đây và làm túc bin quay. Đây. Túc bin, đây là mô hình cái túc bin, túc bin quay. Còn lại phần chảy về hạ lưu cái ta quan tâm ở đây là làm túc pin quay Túc pin quay thì nó gắn với cái rotor ở trên này quay Rotor ở trên này quay thì phát ra điện Và truyền vào mạng lưới quốc gia Và đây là mô hình của nhà máy thủy điện Các con đang rõ chưa? Con rõ chưa nhỉ? Đó Nhắc lại này Khi ta mở cái cửa ờ, xả này ra thì trong trường hợp này động năng à, thế năng của nước đã được chuyển thành động năng ở dưới này Và làm cho cái túc pin này quay phần nước thải ra ngoài tuốc pin quay thì làm cái rotor trong này của máy phát điện quay và để phát ra điện đó. và tùy từng công suất nên nó có thể có nhiều tổ máy nhiều tổ máy khác nhau Bây giờ chúng ta sẽ thử nhau cùng nhau phân tích lại Thầy vừa phân tích rồi Chúng ta hãy cho biết xem năng lượng của nước trong hồ đã được biến đổi từ dạng nào sang dạng nào qua các bộ phận ống dẫn nước, tua bin, máy phát điện nào, trong ống dẫn nước thì ta thấy rằng là thế năng thì đã chuyển thành động năng của nước, đúng không? Ở tuabin thì động năng của nước đã chuyển thành động năng của tuabin tức là tuabin quay. Ok, tuabin quay. Còn ở máy phát đi điện, điện thì là động năng của tuabin sẽ làm quay rotor và rotor thì chuyển hóa thành điện năng. Và cái cuối cùng, động năng chuyển hóa thành điện năng. Thì đây chính là cái quá trình biến đổi năng lượng của nước trong hồ chứa để trở thành điện năng rồi cuối cùng truyền về trong mỗi gia đình chúng ta đang sử dụng hiện nay. Ở Việt Nam mình thì cái nguồn năng lượng điện chủ yếu đến từ thủy điện. Câu 6, một câu rất thú vị. Giải thích về tại sao về mùa khô trời ít mưa thì công suất của nhà máy thủy điện thì lại giảm đi. Tại sao nhỉ? Về mùa khô trời ít mưa Các con có để ý là về mùa khô trời ít mưa Hoặc là miền Bắc vào mùa đông ấy, thì mực nước ao hồ thì đều làm sao nhỉ? Đều thấp xuống đúng không? Và mùa mưa thì nó lên cao đúng không? Các dòng sông cũng vậy đúng không? Và tương tự với lại cái đập chứa của đập thủy điện Thế và mực nước của, của cái hồ chứa mà nó thấp xuống thì thế năng sẽ làm sao? Thế năng thấp xuống thế năng thấp xuống tức là năng lượng cơ năng thấp xuống thấp nó xuống thì đó đây mực nước trong hồ chứa giảm dẫn đến thế năng của nước giảm thì năng lượng các bộ phận của nhà máy giảm thì dẫn đến điện năng giảm có vậy thôi bảo toàn năng lượng năng lượng đầu vào thấp đi thì năng lượng đầu ra cũng phải làm sao phải thấp đi đúng không nhỉ đó nguyên nhân chính là như vậy thầy nhắc lại khi mưa thì mực nước trong hồ chứa giảm. Như vậy thế năng của nước giảm. Thế năng giảm thì năng lượng ờ, mà truyền đến túc pin giảm. Thì tất nhiên điện năng phải giảm. Sao giảm? Tuân theo đúng. Đúng không? Vậy cái kết luận thứ hai đối với nhà máy thủy điện ta có thể tóm tắt lại giống như nhà máy nhiệt điện gồm 3 dòng. Thứ nhất là thế năng của nước chứa trong nhà máy thủy điện đã được chuyển hóa thành động năng làm quay túc pin. Rồi động năng quay túc pin này thì được chuyển hóa thành điện năng qua ba cái bước này ở trong máy phát điện. Trong máy phát điện. Sau đây, chúng ta sẽ có một câu hỏi duy nhất để vận dụng kiến thức của bài hôm nay. Chúng ta sẽ xem thế năng của một vật có trọng lượng P bằng công vật đó khi rơi xuống đất và người ta cho chúng ta cái công thức tính thế năng là bằng P nhân với H này rồi. Bây giờ một lớp nước dày 1 mét trên mặt một hồ chứa có diện tích bằng ngần này và ở độ cao là tận 200 mét so với cửa vào túc pin của nhà máy thủy điện thì có thể cung cấp một năng lượng điện là bao nhiêu? Ta tuân theo định luật bảo toàn năng lượng và ta sẽ tính xem cái công này là bao nhiêu nhé. Trước tiên chúng ta sẽ cùng nhau tính cái gì nhỉ? Thể tích của cái lượng nước này 1 km vuông ta nhân với 1 mét Đây ta đổi ra thành 1 nghìn À không phải Phải ra là 100 nghìn mét vuông Nhân với lại 1 thì ra 100 nghìn mét khối Và ta nhân với lại 10 Thì ta được P Rồi ta nhân với H bằng cái này Thì ta ra được cái kết quả của đề bài hỏi Và sau đây là chi tiết các bước giải Các con cùng theo dõi Đây h bằng 1 mét, s bằng 1 km vuông, vân vân và chúng ta sẽ tìm a bằng hỏi chấm. Công mà có thể sinh ra khi chảy vào túc bin là bằng p và bằng v nhân với d. Được không? Và bằng s nhân với h nhân với d và nhân với h2. Thì cụ thể ở đây là s ở đây sẽ bằng gì con nhỉ? Ta phải đổi ra nào. S ở đây thì bằng là 10 mũ 6 nhân với lại H là bằng 1 nhân với D của nước là bằng 10 mũ 4 Vậy nhân tất cả kết quả lại lại thì ta sẽ ra được bằng 2 nhân 10 mũ 12 joule Nhân lại xem đúng không nhá 2 này, 6 này, 10 mũ 12 này Đây, đúng rồi Ok Như vậy thì có thể sinh ra khi chảy vào túc pin thì cái công này nó bằng ngần này và nếu chuyển hóa hoàn toàn thành điện thì nó cũng tạo ra một cái năng lượng điện bằng cỡ ngần này ta thấy rằng 10 mũ 12 joule là một cái đại lượng rất lớn đấy nha đây và được chuyển hóa thành điện năng ừ, các con đã hiểu nguyên tắc chưa nhỉ tại sao người ta phải xây một cái hồ chứa to như vậy bởi vì là người ta cần một cái diện tích bề mặt lớn mình lớn để dự trữ được một cái lượng thế năng rất lớn